Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bất động sản nhà đất Hà Nội Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà tổ 16 phường Yên Nghĩa Hà Đông Hiện tại tôi đang đứng ở phía trước ngôi nhà đây Ngôi nhà có diện tích là 34m và xây 4 tầng Mặt tiền là 4m Đây tôi đang đứng trước cửa ngõ nó rộng 2m, hơn 2m Cách đường ô tô 15m các bạn nhé Đây là phía ngoài ngôi nhà toàn bộ là chúng tôi đều ốp gạch 60 x 60 loại cao cấp và phần cửa thì gồm có hai lớp bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện bên trong là cửa nhôm việt pháp đây các bạn có nhìn thấy ngôi nhà thì bọn tôi thiết kế bao gồm một tầng 1 chỗ để xe và bếp đây chỗ tôi đang đứng đây là chỗ để xe này rất là rộng rãi thì bên trong này sẽ là bếp và một sân nhỏ để các bạn có thể làm đồ tươi sống à, về phần đồ bếp thì của tôi à, làm từ gỗ sùi nga và mặt bếp là đá đen granite về phần à, chậu rửa là sẽ là inox đây các bạn có thể nhìn thấy đây là phòng vệ sinh tầng 1 gỗ bệt, và xịt này ở bên trong là máy bơm đây các bạn có thể nhìn lại toàn bộ Hay tiếp theo lên trên đây chúng tôi sẽ đưa bạn đến à, tầng 2 của ngôi nhà Tầng 2 thì bọn tôi thiết kế lệch tầng các bạn có thể nhìn thấy tôi để phòng khách tầng 2 này, phần tôi tương đương đây nè phòng khách rất là rộng phía sau có một cửa sổ này rất là thoáng xung quanh thì dân cư rất là đông đúc rồi thì tiếp theo đây là phần nhà vệ sinh thì ừ, bao gồm bệt sen vòi và chậu rửa nhưng ngoài đây là phòng ngủ rất là thoáng rộng rãi hiện tại ngôi nhà này của chúng tôi thì đang trong quá trình hoàn thiện các bạn nhé nên là có một vài chi tiết à, chưa được hoàn chỉnh chưa được lau dọn nên là nó cũng hơi hơi à, còn bừa à, bộn đây là phần cầu thang này mặt và cổ bậc thì đều làm từ đá granite còn phần à, tay vịn này sẽ là đều là gỗ trò này thế bây giờ là tôi đưa các bạn lên tầng 3 tầng 3 thì cũng bao gồm hai phòng thôi phía sau này là một phòng ngủ cũng rất là thoáng đây các bạn có thể nhìn này rất là thoáng và rộng và bên này cũng là một phòng vệ sinh ở giữa à, cũng gồm bao gồm thiết bị như các tầng dưới thôi đây là phòng phía bên ngoài hiện tại mà tôi đang để các chờ các bạn nhé đây chờ này điều hòa đây là đường à, cáp quang và đây có ổ sờn nóng lạnh này và tiếp theo lên đây là lên tầng 4 tầng 4 thì à, chúng tôi thiết kế một phòng thờ và phía ngoài sẽ là sân phơi thời gian này chúng tôi đang thiết kế là để không làm kho chẳng đây sẽ là phòng thờ rất là thoáng và rộng các bạn nhìn thấy rất thoáng đúng không? <clears throat> hiện tại là tôi không bật bất kỳ một bóng đèn nào trên tầng tầng này nhưng ờ, rất là sáng này không thiếu không thiếu ánh sáng vào nhà đây cái ngoài là sân phơi nhà này cũng là hướng đông nam nhé các bạn rất là rộng rãi thoáng mát à, ngôi nhà này thì hiện tại bọn tôi đang chào là 1 tỷ 450 triệu các bạn nhé đã bao gồm tất cả các phí sang tên là phí sổ đỏ các bạn chỉ việc à, đem vali đồ đạc đến ở thôi này các bạn nhìn thấy rất là rộng phải không?